wow đẹp ha chưa chưa mở rồi nữa là nhìn nói chung là thấy mới là biết đẹp rồi à, à có bán phải không ừ, nó bán 115 thôi 415 đó rồi đó nó nói chị đó chị nhớ bao nhiêu thôi chứ à một một cái là một bộ bên đây là vừa là nữ văn tập 1, tập 2, toán sử dụng dễ không chị tuyết tá trứng lui rồi được mình xịt à. lại cũng được quá thì nữa anh sẽ hướng dẫn sử dụng à. sao cho hai mẹ con này ra tới trước cũng được đó à. vừa ít người ngồi thì mình xếp cái hai hai cái nhỏ lại nó ba ghế kệ đi như cái điện thoại mình vậy đó à. chạy gần hết là em sạc nè nè nè nó có mấy cái nút nè phải không ừ nó có báo pin báo điện ờ. thoại ờ. thì mình đi cũng dần cái này là bên đây là cây số thì tổng cái số tiền là 22 triệu 7 thì hôm trước em có ứng 3 triệu em đưa cho chị mua ờ, tập nè à, quần áo 19 19 triệu 7 nè em làm tròn luôn đó là hai chục đó là của em 300 ngàn em gửi cho chị luôn á rồi hồi trả tiền uh, chiếc xe còn dạ, dư nhiêu thì uh, mình uh, em về trong nước và ngoài nước để giúp con có phương tiện à. chị nha gái học giỏi nha dạ. gái học giỏi nha con rồi uh, chút nữa thanh toán giùm em nha em cũng cảm ơn nhiều nha anh thành Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Mình à, hôm nay thì mình trở lại à, à Vĩnh Thuận Tây, à, quả lụ mới, chị Thanh, Hậu Giang để à, ghé thăm à, hoàn cảnh của à, à, cậu bé hiếu học mà bị tật nguyền nữa. Em à, em học lớp 6 tên là Phước Hậu. Mẹ của em ấy thì cũng bị à, tật nguyền luôn nha. Thì hôm trước Phước có ghé một lần rồi, à, cũng à, gửi tiền cho gia đình ứng trước 3 triệu để cho bé à, đi mua mấy bộ quần áo rồi sách tại vì sách thì ờ, nó có cải tiến hoài đó để cho bé phải liên hệ với trường coi mua bộ sách như thế nào thì giờ mình ghé lại đây để ờ, coi bé có mua chưa coi mẹ bé có dắt đi mua chưa với lại quần áo cũng có mua chưa dạ dạ, dạ con kêu chú mới tới ờ à. rồi cho chú gắn cái mic ngay đây nha để con dạ. nói chuyện cho chú nghe rõ để nó đỡ bị ờ, lọc âm thanh rồi để chú mở đèn nha rồi ok đây gửi cho con hai cái bánh nè hai bánh trung thu nè của dạ, cô dạ, cô nga nguyễn ở ờ, bên nước ngoài á dạ, hộp này hai cái rồi nữa thì dùng xong dùng đi nha đừng để tới trung thu nha để tới đó ăn cái bánh nó sẽ bị uh, uh, như lâu ngày quá còn tháng mấy nữa nó hư tại trung thu mình để khoảng cỡ 4 tuần à. tháng bánh này cũng mới ra lò thôi <laughs> dạ rồi đồ đạc gì mua cho bé chưa chị rồi để dạ để chị lấy ra uh, em coi nha đẹp không à. quá đẹp luôn chú quá đẹp ha dạ. lần đầu tiên trong đời con mới được nhiều bộ đồ vậy chú Lúc trước vậy bằng đồ gì đồ cũ hay đồ mới dạ đồ cũ thì đó là trước ờ, là một bộ đồ bằng tới hai ba năm đó phải không dạ. đây để đến đây nè chú để đến đây đi cho nó ờ, sách tập luôn phải không dạ à, này tập viết Phan Hoàng Phan Hoàng Con ờ, lớp mấy rồi con mới đeo khăn Hoàng lúc trước đi học á Dạ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 Là đeo khăn Hoàng rồi hả? Dạ Dạ À cái này là đồ cũ trước của bé nè phải không? Ông đi học mới năm lúc năm đây luôn đó mới À mấy không dính nước gì luôn À mấy năm rồi đó hả? Ờ, à dạ Dạ mua thường xuyên đâu dạ rồi cái này là đồ mới phải không wow đẹp ha chưa chưa mở rồi nữa là nhìn nói chung là thấy mới là biết đẹp rồi à, một bộ về là quần với áo luôn là bao nhiêu chị mà mua tổng hết á mua tổng hết là bao nhiêu triệu mấy đó nhớ kiểu mấy thôi tại dạ. vì con triệu cho ờ à, vậy đó hả quên chết nữa hồi ship liền em nha ừ. tự nhiên lục ra vậy hồi sách bây giờ là cải tiến rồi luôn đó hả hai chồng hai chồng luôn hả con ừ, một bộ gì là nhiêu chị nhớ không lật lật thì lên luôn à có bán phải không ừ, nó bán 115 đó 415 đó, đó. nó nói chị đó chị nhớ bao nhiều thôi chứ không à một một cái là một bộ bên đây là vừa là ngữ văn tập 1 tập 2 toán là 168 ngàn à, chân trời sáng tạo à. cái này cũng là chân trời sáng tạo luôn 247 ngữ văn luôn một nhiều dữ ha đó. rồi bộ sách giờ giữ giờ hai bộ này là bốn trăm mấy đó hả 415 ngàn đúng không chị nhớ con nhiêu thôi còn dạ. bởi vì chị mua cho mẹ cô với cô Lam thầy mười là à, rồi. áo luôn vâng quần áo đồ đầy đủ hết rồi ha cặp ừ, viết tập thì mình có sẵn rồi phải không đúng rồi giờ mình học tập đó ờ à, viết ờ à, viết đây mua rồi luôn rồi hiện giờ ờ, chú báo con tin là bữa hôm chú con gửi cho chú một chiếc xe chiếc xe đó đó thì à, ờ, trung quy thì ờ, giờ à, chú sẽ à, cùng dắt hai mẹ con đi ra ngoài mua chiếc xe đó nhưng mà dắt em lại cái chỗ mà mua chiếc xe 17 triệu luôn chứ khỏi rằng chứ gắn em mua xe mới luôn tại em cũng hỏi giá uh, cũng uh, trên uh, ở trên mạng á là nhiều người nói là đúng giá rồi thì mình mua là mua cái chiếc đó luôn mà chị chị chạy được phải không à. chị đi bán vé số luôn năm đời sống luôn thì đúng rồi mình đi bán vé số tại mà cái đường vô khó khăn mà không biết chạy được không ấy anh giờ lộ chưa mờ dạ thì kệ cái tà mò từ từ đúng rồi dạ. còn giờ ờ, ở đây mình không có xe không có xe thì giờ chị kêu xe ôm đi à chị có chiếc xe ôm ha vậy à. giờ là bắt đầu mình kêu xe ôm có xe đi học có quần áo mới rồi gán học giỏi nha con dạ à, chị giỏi không quá trời đi không biết đường kiếm á chị đâu đi đâu đâu chị không biết ra chỗ đó chị dọn quá trời chiều đó ờ đi tới chiều luôn hả không biết tiếng ừ. hộ chị nó chở chị đi chị hỏi nó cũng không biết nó cũng hỏi kiểm xe ôm nó không được chở lại kiểm xe rồi nó biết Trời ơi, khổ lắm thưa ơi, ờ, tám mệt nè Tám mệt, bởi vì tim mà, bởi vì tim cũng ba, hỏi hai lá, ba lá giấy Nó đi mua Dạ cái lạnh giùm bà uống đó mà mấy người lớn tuổi như vậy thì ờ, mình ờ, là thuốc lãnh mà chứ đâu tốn tiền đó phải không bên thôi đúng ờ, tôi mua mớ à, một mớ thì mình lãnh một mớ thì mình phải mua đúng rồi dạ nhiều mà như giờ xe tới thì chắc hai mươi con mãi hà từ đây ngoài đó xa không à, khoảng mấy cây ta không đợt trước chị đi xe đi về luôn là nhiêu tiền 60 ngàn hả vậy là chuyến đi ba chục chuyến về ba chục về bữa nay hồi nữa rồi tao đi hai mẹ con đi luôn nha dạ. ờ, đi luôn cho nó tiện ra ngoài để cho có gì dắt xe ra rồi chèo lên thử có biết chạy chưa miễn ba bánh không đặt là chỉ à, đúng rồi ba bánh lên thì mình chỉ bẻ lái thôi ờ, dạ. đủ hết dạ, trơn ha giờ gia đình giờ đủ bệnh bởi vì ờ. gán học giờ gán học nữa để lo lại cho cho ngoại cho mẹ dạ nghe đã nó mượn nhảy tinh tinh trời nó nhảy không lắm lúc ơi ờ, có xe rồi ha dạ chị giỏi chị nó mắc quá à, không biết ăn nhắn tin với chú con sao cái mẹ đầu nó ăn tới 5 triệu tiền gắn là tới 4 chỗ luôn hỏi thằng thứ ba nó em có gắn là thằng sẽ sửa xe với cửa à. à, nó chỉ là ông lộc vậy nó mà ông bự con to nó nói à, gắn là, gắn bánh là nó góc bánh này gắn góc bánh kia dạ yeah, đó, dạ, đúng rồi năm triệu đúng rồi tại vì phải thay luôn kết cấu rồi thay luôn dạ, cái dạ, phục rồi còn giờ thì mình thôi mình mua thà đại xe mới cho rồi đi nó tiện rồi tính Chứ giờ mình đâu có biết đi dọ gì <laughs> thôi mắc quá nó mẹ rồi ok giờ xe xe lại là mình đi rồi thôi vậy đây bắt đầu giờ mình đi ra ngoài chỗ ờ, mua xe nha cô chú anh chị rồi ra ngoài rồi phước sẽ đọc luôn cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ à, kèm theo mình coi chiếc xe như thế nào dạ rồi thì bây giờ ờ, phước ờ, đã có mặt ờ, tại cửa hàng bán bán xe và cửa hàng võ thành cửa hàng này nằm ở trên đường châu văn liêm thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang nha cô chú anh chị thì như hôm trước đó thì hai mẹ con cũng đi ra đây hỏi đã đi vô đây nè con xe nào ủa anh xe nào nè con để dắt ra ha đây để chú gắn cái mít vô nha còn lại con coi cái xe dạ có nếu mà có à, ấy dạng ấy thì có gì anh hỗ trợ cho tại vì em nếu mà trường hợp ấy đó dạ thì anh cũng hỗ trợ cho giảm bớt hả ờ, cái này em đây à. đây chiếc này hả đúng rồi dạ bé này nó ờ, vẫn như nó năm sáu năm liền học sinh giỏi nhà nghèo lắm mà bị khuyết tật gì nữa nè nghèo mà có hai mẹ con vậy đó à xe này nè nói chung là bán lợi là cái khác dạ cái, này không thành vấn đề đúng rồi mình, mình vừa bán vừa hỗ trợ ha để ờ, mình còn cái phước nhiều hơn <laughs> màu màu có có một màu trắng đen này hả anh màu trắng với màu cam à hai mẹ con lấy màu nào trắng với mà có màu cam trên lầu á mà cái à. thường cái màu thì cái này là cái mẫu đây còn chẳng hạn như màu á chẳng hạn như mình muốn lấy màu cam á thì hồi nữa khi mà xong hết màu trắng này nó nhu màu à. cam nó hơi nổi nổi quá ha nổi quá đâu lên ngồi thử ơi chị lên ngồi thử ơi à, này tới ba người thôi về chở ngoại luôn nè quay sát sát ở đây nè liêm bước chân qua mới được chị được được bước quay, ngược lại à bước về quay ngược lại ha ờ thấy cái chân hai mẹ con y chang vậy à. rồi hồi nó hướng dẫn này sử dụng dễ không vậy? tiếng tát tiếng lui đều được mình xịt à. lại cũng được quá không có ông chưa có game bệnh chạy ngồi thử thôi ngồi thử thì nữa anh sẽ hướng dẫn sử dụng à. sao cho hai mẹ con cái này ra tới trước cũng được đó à. vô ít người ngồi thì mình xếp cái hai hai cái nhỏ lại nó ba ghế kệ đi cũng lên ga hả vậy? à tay ga ha à. có đèn rồi đầy đủ nè à, một à, chiếc vậy là mình chạy là khoảng bao à, bao lâu nó hết hết, hết điện à, nhiều lắm em là tới bốn cây số à nếu mình canh thì nếu mình à, ấy thì nếu mình tự hao thì mình đi thì hai ba chục thôi à, có hai ba chục là mình sạc được ha em đi mình như mình à, ở đây mình có cầu đó em dạ. cầu với đường xấu rồi đó dạ. thì nó có báo pin trên này nè à có có luôn có, có công tắc điện báo đây luôn nè à, chừng nào mình à, chạy, liền, mình, quay sát lên mình chạy chừng nào thấy nó giật xuống là mình sạc vô à, có có luôn ha công nghệ giờ tiên tiến ha giống như cái điện thoại mình vậy đó à. chạy gần hết là em sạc nè nè nè nó có mấy cái nút nè phải không ừ, nó có báo pin báo điện ờ. thoại à. trên thì mình đi cũng dần cái này là bên đây là cây số đưa bé đi học không à ờ cũng đi gần mà phải không chị cũng ở nhà nhà từ à, từ nhà tới chỗ bé đi học là khoảng bao nhiêu cây khoảng 5 cây 5 cây 5 cây khỏe, khỏe. đi về khỏe đi 3 ngày sạc cũng được, đi 2 3 ngày 5 6 cây 6 cây à. đi 2 3 ngày sạc lần dạ ở chiếc xe này là giá là bao nhiêu ờ, anh cái này là giá anh Thành hả anh là anh Thành luôn hay sao ờ, ờ. anh Thành cái giá lẻ của nó là 17 8 dạ mà nếu mà công ty nó cho anh thì là giá gốc nó là 16 dạ ừ. nếu mà chị xài cũng để giá gốc luôn Dạ. <laughs> Ừ, là giờ mình bớt xuống thẳng xuống ha. Ừ, bớt thẳng xuống là còn 16 triệu. Ừ, thì giờ 16 triệu đó thì giờ còn dư tiền thì đưa cho hai mẹ con để ừ, về trang trải. Thì em để như ờ, bán ờ, đâu cái chuyện khác, làm dạ. cái khác. Còn cái này dạ. <laughs> như bà con mình đâu có này là bán cho hậu nghèo ha, vừa ủng hộ. này chịu chiếc này phải không sao con thấy chiếc này được không màu trắng này thấy nó vô còn cái màu cam dạ, chứ thôi chứ không đồng ý là đi bộ à hai mẹ con mà là kiểu này mà loại bộ là chắc ờ, không biết tới chừng nào em muốn cam thì chơi cam nó dạ. có hai màu đó em muốn lấy màu nào đấy cam thì cái này là mình vận chuyển vô tới nhà cho chồng luôn phải không dạ. chút nữa chị hướng dẫn cho địa chỉ anh luôn nha dạ hỗ trợ vô tới nhà vậy xong rồi em sẽ đưa em đưa tiền cho chị và trước mắt là em sẽ đọc cái danh sách mạnh thường quân nha hỗ trợ cái số tiền cho mình à, bao nhiêu đó rồi em trao cho chị chút nữa thì chị gửi cho ảnh 16 triệu còn dư nhiêu nó thì để cho hai mẹ con trang trải đâu cái điện thoại à, anh mượn tôi muốn màu cam thì em nó hạ màu cam xuống trong đây phải không à, có hai màu không chỉ lấy màu đó lấy màu đó đấy sẽ rồi giờ ờ, em sẽ đọc cái danh sách mạnh thường quân nha hỗ trợ uh, tiền cho hai mẹ con mua xe với lại mua tập sách vở thì đầu tiên đó là chị uh, chị thu quyền nguyễn ở bên mỹ hỗ trợ là 100 usd chị Đỗ Thị Mỹ Ngọc và chị Đỗ Thị Mỹ Hồng hỗ trợ 200 Canada cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ 3 triệu cô chú Quang Khu ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu à, ông bà Trần Đặng ở Mỹ hỗ trợ 200 USD cô Phương ở Úc hỗ trợ 1 triệu 6 anh chị Christina Lê ở Mỹ hỗ trợ 100 USD em Dung hỗ trợ 1 triệu em A Tiền hỗ trợ 300.000 đồng em Lê Thái Sỏi hỗ trợ 200.000 đồng em Ngọc Nữ hỗ trợ 600.000 đồng em Thiện Chí hỗ trợ 300.000 đồng chị Tăng Nga hỗ trợ 200.000 đồng cô Trần Tiết qua hỗ trợ 500.000 đồng bạn Lê Thị Mai hỗ trợ 300.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng hỗ trợ 200.000 đồng em Bích Thảo hỗ trợ 200.000 đồng thì tổng cái số tiền là 22 triệu 7 thì hôm trước em có ứng 3 triệu em đưa cho chị mua tập nè à, quần áo sách rồi này nọ đó thì còn dương nhiêu thì chị cứ cất chị chỉ nhớ là 3 triệu của hổm em có đưa thì ở clip trước Phước có gửi 3 triệu cô chú anh chị có theo dõi sẽ biết thì Phước uh, trừ ra 3 triệu nha là còn lại 10 uh, 19 triệu 7 hiện giờ em sẽ trao chị 19 triệu 7 chút nữa chị à, trả tiền 16 à, triệu chiếc xe là còn 3 triệu 7 thì à, đem về hai mẹ con trang trải vậy nha giờ ở đây em gửi cho chị 19 triệu 7 nha đây nè kẹp vô cho con cái nha để chú lấy tiền chú trao một triệu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 triệu 7 nè em làm tròn luôn đó là hai chục đó là của em 300 ngàn em gửi cho chị luôn á rồi hồi trả tiền uh, chiếc xe còn dư nhiêu thì uh, mình uh, đem về nước và ngoài nước để giúp con có phương tiện à. vậy nha gái học giỏi nha dạ. gái học giỏi nha con rồi uh, chút nữa thanh toán giùm em nha em cũng cảm ơn nhiều nha anh thành thì cô chú anh chị <laughs> nếu mà chẳng hạn như mình muốn mua mua từ thiện thì mình ghé đây còn nếu mà mình giàu quá mình mua đây ảnh không có bớt đâu nha nói trước nha <laughs> à chiếc này chiếc màu cam nè chiếc này màu là liên mà màu trắng chắc thôi chiếc màu trắng thấy đẹp hơn nè màu cam này nổi quá màu cam nhìn giống như mấy chiếc Lambo ha này là Lambo ba bánh Lamborghini <laughs> dạ gắn bình hướng dẫn sử dụng vô rồi em cảm ơn nhiều nha anh Thành rồi Vũ Phước chào cô chú anh chị nha rồi trả tiền cho cho cho, cho ảnh. rồi phước bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha